và tùy theo nhu cầu và tùy theo yêu cầu thì Lăng sẽ thực hiện tất cả những cái yêu cầu đó của quý khách như ý 100% bên này cũng vậy tất cả mọi viên kim cương đều phải kiểm tra nghiêm ngặt đủ tiêu chuẩn theo sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao thương hiệu của Kỳ Lăng Luxury bất kỳ thân hình nào kiểu dáng gì bất kỳ uh, to nhỏ như thế nào thì Lăng đều sẽ làm hài hòa phù hợp bởi vì đây là sản phẩm handmade bởi Kỳ Lăng Luxury. Kỳ Lăng trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lăng Luxury Và hôm nay một siêu phẩm vô cùng đặc biệt Một siêu phẩm mà Kỳ Lăng rất gọi là rất đã, rất phê và rất mê khi được giới thiệu với tất cả quý khách Đó chính là siêu phẩm bằng vàng và kim cương và cụ thể đây là cái kính mà Kỳ Lân vừa thiết kế và tạo nên một sản phẩm hoàn hảo đặc biệt như vậy đây là cái kính có cái logo vương miện logo vương miện và trên logo này có đến 3 viên kim cương toàn bộ thân của chiếc kính này là đúc bằng vàng và đính hai bên mỗi bên kính là một nửa là kim cương và hai bên gọng vẫn là kim cương và đặc biệt logo hai bên thành logo vàng và đính kim cương rất là đẹp rất là xuất sắc và để nó đẹp như thế nào thì nó phải áp lên trên thực tế của mỗi chúng ta sử dụng và cụ thể thì Lan xin phép được đeo vào cho anh mượn ok rất là đẹp rất là dễ thương và đây là một cái siêu phẩm Kỳ Lăng trân trọng giới thiệu với tất cả quý khách hàng và nếu như quý khách hàng nào thích những siêu phẩm mang phong cách của mình mang nét riêng của mình mang dấu ấn của mình à, ví dụ như là thương hiệu của công ty hoặc là những cái điểm đặc biệt tạo nên cái sản phẩm này mang nét của mình thì hãy nói tất cả những cái ý tưởng những cái ý muốn đó cho Kỳ Lăng và Kỳ Lăng sẽ ngay lập tức lên file thiết kế và hoàn thiện sản phẩm như Kỳ Lăng đang đeo theo ý của quý khách và tùy theo nhu cầu và tùy theo yêu cầu thì Lăng sẽ thực hiện tất cả những cái yêu cầu đó của quý khách như ý 100% Đây tất cả bên này là được đính kim cương những viên kim cương tuyển chọn từng viên một về độ đẹp về kích thước về tiêu chuẩn bên này cũng vậy tất cả mọi viên kim cương đều phải kiểm tra nghiêm ngặt đủ tiêu chuẩn theo sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao thương hiệu của Kỳ Lân Luxury và hai bên thành gọng đây cũng vậy cũng là đính kim cương rất đều và rất đẹp rất đẳng cấp Kỳ lân thích nhất là cái logo vương miện một cái logo biểu trưng sự cao quý sang trọng quyền lực nằm ngay chính giữa và trong cái logo thì có ba viên kim cương vuông rất chiếu và rất đẹp hai bên thành logo là những viên kim cương tròn rất dễ thương và sắp tới Kỳ Lăng sẽ có một phiên bản nữa Em nghĩ là phiên bản gì? Thôi đừng nói luôn <laughs> Ok Sắp tới Kỳ Lăng sẽ có một phiên bản nữa là Viên kim cương tròn ở giữa sẽ được đến ngay đây Một viên kim cương tròn rất là to Có thể là 5 ly 4, 7 ly 2 hoặc là 8 ly 1 thì tùy theo nhu cầu của quý khách cũng như tùy theo tài chính của quý khách muốn đầu tư cho sản phẩm này là bao nhiêu và Kỳ lăng sẽ thiết kế những file phù hợp với viên kim cương ví dụ là ly 54 ví dụ là 7 ly 2 ví dụ là 8 ly 1 viên kim tròn ở đây hoặc là những ý tưởng gì khi quý khách xem clip này của Kỳ Lăng Review và quý khách có những ý tưởng gì hay độc đáo hãy đóng góp cho Kỳ Lăng hoặc nếu quý khách nào sau khi xem clip này có những ý tưởng nào làm riêng cho mình hoặc là sáng tạo đẹp hay cho chính bản thân mình hoặc là cho những bạn bè những người thân của mình hãy liên hệ với Kỳ Lăng ngay để Kỳ Lăng làm như vậy rất là ngầu rất là đẹp một chiếc kính bằng vàng nguyên khối đến kim cương một cái đồng hồ bằng vàng nguyên khối đến kim cương một chiếc nhẫn bằng vàng nguyên khối đến kim cương rất hài hòa rất đẹp và rất đẳng cấp đỉnh cao và kể cả một dây thắt lưng da cá sấu và mặt dây thắt lưng là vàng nguyên khối đến kim cương cái mặt dây thắt lưng này cũng có logo vương miện trong logo vương miện này gồm có 3 viên kim cương vuông và xung quanh rất nhiều những viên kim cương tròn dễ thương và vì đây là sản phẩm handmade bởi Kỳ lân Luxury làm theo yêu cầu, theo nhu cầu và theo công năng sử dụng của từng du khách vì vậy bất kỳ thân hình nào, kiểu dáng gì, bất kỳ uh, to nhỏ như thế nào Kỳ lân đều có thể làm hài hòa phù hợp bởi vì đây là sản phẩm handmade bởi Kỳ lân Luxury Vâng và như vậy video clip đến đây xin được phép kết thúc Ghi Lăng trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã đồng hành, đã quan tâm, đã xem video của Ghi Lăng. Ghi Lăng chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công và đồng hành cùng Ghi Lăng Luxury nhé. Hãy ủng hộ Kỳ Lăng bằng cách subscribe đăng ký kênh youtube này cũng như like theo dõi trang fanpage của Kỳ Lăng Luxury hoặc truy cập trực tiếp vào website kỳ lăng luxury.com để xem những sản phẩm của kỳ lăng những danh mục sản phẩm của kỳ lăng hoặc có thể gọi gọi hoặc là kết nối qua zalo à, bằng số hotline 0901 247 247 của Kỳ Lăng nhé. Đội ngũ của Kỳ Lăng sẽ hỗ trợ tất cả những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao đến với tất cả quý khách hàng. Trân trọng cảm ơn, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.